Chào mừng ờ, quý bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì ờ, như nhiều video chúng tôi ờ, đã giới thiệu trước đây thì là cái máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn Nó là một cái máy rất là hữu ích trong giúp bà con trong việc là xay vắt nghệ sắn dây làm tinh bột nghệ Thì với cái máy đấy chúng ta sử dụng lâu dài thì các phụ tùng phụ kiện của nó nó sẽ bị mòn đi như kiểu là quả lô, cúi lọc hay là chổi đánh Đấy thì hôm nay chúng tôi làm video này sẽ giới thiệu đến quý bạn Ờ, các phụ kiện để thay thế cho máy đấy cũng như là báo giá để bà con mà nào đang có sử dụng cái máy đấy mà nó bị mòn đấy thì chúng ta có thể mua phụ kiện và chúng ta thay thế để ờ, tiếp tục công việc của của, của gia đình mình thì ờ, khi bà con mua máy xay văn nghệ sắn ra liên hoàn bên điện máy cường linh thì phụ tùng phụ kiện nó sẽ có thay thế đầy đủ cho bà con đấy đảm bảo quyền lợi cho bà con sử dụng lâu dài cũng như là bảo hành bảo trì máy cho bà con một năm thì đây ờ, trước mặt ờ, quý và các bạn đây là ờ, lô này cái này là quả lô của nó quả lô nó nó quả lô bằng inox đấy, đây là quả lô của nó ở trong này đấy, quả lô nó thì là một ống bằng inox và có uh, tạo các răng răng rất là sắc ở đây đấy, quả lô này thì nó sẽ có đường kính đây đường kính của quả lô là 15 phân như này đấy và kích thước chiều dài của nó là 20 phân đó thì bà con ờ, lúc thay thế chúng ta sẽ đo cái quả lô cũ của bà con ở nhà à, chúng ta à, thấy phù hợp vừa thì chúng ta sẽ mua còn đây là cái túi lọc đấy cái túi lọc của máy đây túi lọc của máy thì được ờ, không phải là bằng vải mà nó làm từ các sợi như là sợi cước rất là nhỏ ở đây đấy, bà có gì thấy cái lỗ rất là nhỏ thì với cái lỗ nhỏ như này thì lọc cái nước tinh bột của chúng ta nó sẽ sạch hơn không bị lẫn các cái sơ các cái cặn của cái ờ, tinh bột vào đảm bảo cái ờ, chất lượng sản phẩm làm ra đây đây là cái túi lọc thì ờ, cái túi lọc này thì có chiều dài của nó là đây chiều dài của túi lọc là hai à, 35 phân đấy 35 cm đấy 35 cm à, còn một phần nữa cũng hay bị mòn đấy là cái chổi đánh đây cái chổi quét này thì nó gắn ở chỗ cái bầu cái bầu đánh của máy này đấy nó cứ từ đi sát với cái túi lọc này thì cái chổi nó thì ờ, thiết kế từ các thanh gỗ như này và được ờ, đóng các ờ, bàn chải nha như của cái bàn chải nó như này Đấy. rất là nhỏ thì cái này thì nó sẽ có kích thước chiều dài của nó sẽ là 35 Đấy, cái này cũng 35 vì cái này nằm theo chiều dài của cái túi lọc Đấy, cho nên nằm theo đường kính 35 chiều dài 35 và có hai đầu của nó nó sẽ vát xuống như này đấy đấy là cái một chổi lọc thì chổi lọc thường thường nó sẽ đi theo cặp như này bà con mua sẽ mua cả cặp về thay đấy quả lô này, quả lô số lượng rất là nhiều ở đây còn túi lọc đấy túi lọc <coughs> đấy, thì ờ, thường thường về bà con say mà ví dụ như nghệ sắn dây các thứ thì cái túi lọc này nó hay bị đóng lại này đấy nên là cái túi lọc này thì bà con sẽ uh, thay nó sẽ nhiều hơn đây, cái túi lọc này đây, đây là bàn chải rất là nhiều nó cũng đục lỗ sẵn ở đây thì ờ, với phần giá bán thì ờ, cái quả lu này thì hiện tại bên chúng tôi đang phân phối đang bán lẻ với bà con với giá 500.000 một cái quả lô như này đấy, quả lô inox inox khá là dày đấy và có các răng nhọn nó làm lên các răng nhọn như này thì ờ, nó quay với tốc độ nhanh thì nó sẽ mài cái, cái củ sắn dây củ nghệ của ta của chúng ta ra rất là nhuyễn rất là mịn rồi sau đấy nó sẽ lọc đi đây cái hàng răng của nó rất là sâu đây bà con có thể nhìn thấy đấy với một cái quả lô inox này thì đang có giá là 500.000 một quả còn ờ, trường hợp túi lọc này đây túi lọc này thì hiện tại bên chúng tôi đang bán lẻ với giá 130.000 một cái 130.000 một cái túi lọc như này đấy 130.000 còn ờ, với bàn chải như này thì nếu bà con lấy một cặp như này thì đang có giá là 180 nghìn một cặp trộn đấy, 180 nghìn cho một cặp trộn như này đấy thì ờ, nếu mà tính tổng cả bộ như này thì khoảng 900 nghìn cho một bộ cả quả lô cả bàn chải và cả túi lọc đấy, bà con có thể mua về chúng ta có thể là lấy ờ, trước sẵn một hai bộ ta bỏ trong nhà trường hợp lâu ngày chúng ta bị mòn thì chúng ta có thể thay thế được luôn đấy đầy đủ chi tiết cho bà con sử dụng thì ờ, còn với cái máy xay bát nghệ ờ, liên hoàn thì hiện tại đang có giá là 7 triệu ba đấy thì đây không có sẵn máy nhưng mà tôi báo giá luôn để bà con đang có nhu cầu ờ, chưa có máy cũng đã có thể mua tham khảo để chúng ta lấy thì cảm ơn quý bạn đã theo dõi video quý bạn có nhu cầu mua phụ tùng phụ kiện hoặc là máy xay bát nghệ sắn dây thì vui lòng liên hệ đến máy Cương Linh địa chỉ số 36 Cổ Điển Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội